嗯。 tôi Bà đi tôi <laughs> ngồi để ta thế đây Ngồi ngồi nha con ừ. Bố Con đấy bình thường nào Con để tay đi Tay cho tụi tôi Con để tôi Con tỏ chi tay tôi Tắt tụi tôi bố Nếu con rõ ra Con cuốn vào thôi mà ちっちゃ口といこんとこといといこんとさ。こっちといこん。h t o n lại khám cho ờ, gấu đi đặt xuống cái ông khám cho gấu đi nào không khám gấu nữa à? đây là dụng cụ của bác sĩ bác sĩ <laughs> đồ nghề như thật mắt nhá bé cầm mắt chấm ừ. con ừ. run rồi rồi gì cô ui à, con làm gì đấy mắt ừ. đang không mắt à Dạ, này để khác của Đấy. tiêm đây anh tiêm cho gấu à đấy cái gì con rán gì à, băng gâu rán băng gâu à Yeah.